là việc mình quản trị cái tâm lý của mình như thế nào và mình thường có một cái sự thật rất là phũ phàng là mình ít khi làm đúng những cái gì mà mình lên kế hoạch đúng không chúng ta rất ít khi làm đúng những cái gì mà mình vạch ra khi mà mình làm thì thường mình sẽ bắt đầu có những cái phát sinh bắt đầu có những cái tùy biến mà mình phải điều chỉnh cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh và tất nhiên hàng không có nói cái việc mà không thích nghi hay tùy biến của mình là không tốt nhưng mà tất cả mọi thứ nó phải được tính toán và ngay cả những cái tùy biến đó nó cũng nên ở trong những cái phương án của mình hết rồi chứ không phải phụ thuộc vào cảm tính phụ thuộc vào tâm lý à. và những cái Hoàng sắp chia sẻ đây là để mình quản trị cái tâm lý của mình để hỗ trợ mình trong cái nâng cao khả năng cái hiệu quả cái việc đầu tư của mình lên ok nếu đây là lần đầu tiên bạn xem video này nhớ bấm đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận thông báo khi ra video mới nhất nha rồi những tính chất của tâm lý khi giao dịch là cái gì để mà mình quản trị được một cái để quản trị được cái tâm lý của mình mình phải hiểu nó mình phải hiểu bản chất của nó có những cái gì những cái cảm xúc mình sẽ phải đối mặt là gì thì mình mới à, kiểm soát được đúng không chứ mình nếu mà mình không biết nó là cái gì làm sao mình kiểm soát được nó làm sao mình có thể gọi là tìm cách điều chỉnh nó cho phù hợp để mình không bị nó kiểm soát mà là mình kiểm soát nó khi bạn đầu tư chứng khoán tâm lý của bạn sẽ bị dao động nhưng mà những cái sự chuyển biến này nó có quy luật nó dao động này nó có quy luật chứ nó không tự nhiên và những cái quy luật này nó cũng bị chi phối một lúc chứ không phải là nó có tách rời riêng rẽ ra bây giờ là năm cái quy luật năm cái quy luật cái chi phối cảm xúc của mình thứ nhất là bản năng bản năng là sao chúng ta gọi là giống hệt nhau và giống hệt đám đông con người là một sinh vật cực kỳ phức tạp phần con nó luôn đứng trước phần người những cái đặc điểm về bản năng tự nhiên là mình đã có trong cái gen trong cái ADN của mình là sẵn có rồi nó là gọi là phản xạ vô điều kiện luôn rồi nó chi phối mình một cách vô thức giống như kiểu là tự nhiên màu đỏ là mình thấy nguy hiểm có những lúc mà mình tự nhiên mình cứ lái xe bình thường mà mình đang nghĩ vẩn vơ đâu nghĩ về cuộc họp nghĩ gì đó mà lái xe vẫn đang lái thì lúc đó cái đó là những cái bản năng nó giúp mình duy trì cuộc sống của mình và có một cái thứ cực kỳ thú vị đó là lý trí những cái tư duy ấy, thỉnh thoảng nó sẽ bị thất thế tức là nó sẽ bị thua khi mà nó chiến đấu khi mà nó trong cái cuộc cạnh tranh đấu với bản năng vì sao vì bản năng nó là những cái phần từ xa xưa rồi những phần giúp mình sinh tồn rồi. khi mà mình sợ hãi khi mà mình đứng trước những nguy cơ này hay là mình thấy hưng phấn độ phấn khích khi mà mình thấy những cơ hội mới sắp giúp mình kiếm được rất nhiều tiền chẳng hạn đó đó là một phần bản năng trên cái thị trường chứng khoán thì bản năng của bạn nó sẽ bùng nổ và nó lấn áp hoàn toàn lý trí luôn nên là thiên tài như Newton mà cũng bị lỗ chứng khoán mà thiên tài như Newton mà còn lỗ chứng khoán mình lỗ bình thường thôi à, chiến thắng bản năng của bạn là một vấn đề khó nhưng bạn tức là bạn vẫn có cách là bạn vẫn có cách là chiến thắng người khác ví dụ bạn có võ thì bạn có thể đánh thắng người khác nhưng chiến thắng bản năng của mình thì bước số 1 bạn phải hiểu được nó xong bước số 2 mình mới tìm cách gọi là mình chiến thắng được nó à, cái điều quan trọng tiếp theo là tạo ra môi trường cho bản năng của bạn nó xuất hiện đúng lúc đúng chỗ chứ không phải là mình đàn áp nó hay mình kìm nén nó đó là cái điều quan trọng rồi cái yếu tố thứ hai tâm lý nó có tính cộng hưởng cộng hưởng là sao tức là ví dụ nhé cái cảm xúc trong mình á, nó là sóng não và nó có khả năng lây lan và nó khi mà nó kết hợp với những cái sóng não tương tự nó sẽ lan tỏa ra ở cường độ cao hơn ví dụ như bạn có tâm lý tích cực thì bạn sẽ trở nên hưng phấn gọi là tột độ cao hơn nữa khi mà bạn ở trong một cái đám đông gọi là cũng cuồng nhiệt cũng đang tích cực và nếu mà bạn đang buồn bạn đang chán thì bạn rất có thể đi tự tử nếu mà xung quanh bạn là một cái đám đông cũng chán nản cũng sầu khổ cũng bi ai như vậy tức là nó sẽ khuếch đại mấy cái đó ra thường á, người ta dùng những cái này những cái tâm lý cộng hưởng này trong bán hàng trong bán hàng bán hàng sân khấu đồ đó khi mà trong giao dịch mình đứng ở trong đám đông trong giao dịch chứng khoán mình đứng ở trong đám đông thì mình sẽ thấy rất rõ của cái quy luật này nên bạn phải tránh xa đám đông càng xa càng tốt và bạn bắt đầu nói ở ờ, đâu gì đâu vậy thì mình sẽ ngồi nhà mình đầu tư mình không lên sàn chứng khoán rất xong rồi bạn nghĩ ở ờ, trước giờ mình đâu lên sàn chứng khoán đâu đúng không thật ra đám đông ở đây nó có những cái chỗ như sau thứ nhất là trong group diễn đàn mấy cái chỗ mà nơi mà đông người online xong rồi hôn hào phím hàng các kiểu đó là một chỗ đám đông cái đám đông thứ hai là giá cái đám đông thứ hai là giá khi mà bạn càng nhìn giá nhiều tại vì sao tại vì giá là thể hiện đám đông người này mua người kia bán rồi đoạn xả lên nhảy liên tục nó là nó là sự thể hiện của đám đông nếu bạn nhìn giá nhiều thì sớm muộn bạn chắc chắn là sẽ vi phạm chiến lược của mình bạn và bạn sẽ không bán nhưng mà tự nhiên lúc đó bạn chúng nó xuống quá là bạn sợ bạn bán thôi đó nhớ nhé dáng là đám đông những cái đội nhóm trên mạng cũng là đám đông những cái group diễn đàn tất cả là đám đông yếu tố số 3 tâm lý nó có tính đặc thù đặc thù là sao đặc thù là mỗi người chúng ta là một cái là một cá thể khác nhau và tính cách khác nhau cảm xúc tâm lý nó cũng sẽ khác hơi hơi khác nhau một chút và việc bạn cần làm là bạn phải hiểu rõ bản thân mình bạn phải nghiên cứu xem là cái bản thân mình á, nó dễ bị biến động như thế nào với những cái tâm lý gì nó dễ bị biến động như thế nào khi mà mình bạn dễ gặp cái cảm xúc nào hơn bạn ưu nhược điểm của bạn là gì bạn có dễ nóng tính không hay bạn trầm tính hay bạn như thế nào đó là cái đặc thù của riêng bạn là gì bạn là người kỹ lưỡng hay là bạn là người nóng này ha bạn phải hiểu được mình xem mình là kỹ lưỡng mình nóng này mình vui vẻ nhưng mà thỉnh thoảng mình lại hơi gọi là hậu đậu kiểu kiểu vậy mình phải nắm được những cái tính cách nổi trội của mình yếu tố số 4 tâm lý có tính chu kỳ không phải lúc nào tức là sao ta tức là mình luôn tức là mình sẽ luôn có những cái lúc mà cảm xúc của mình nó lên hay xuống có những lúc á, mình sẽ cảm thấy bình ổn ví dụ như là nguyên một tháng đó, mình sẽ có vài ngày mình cảm thấy rất là yên bình cơ thể nó nhẹ nhàng xong có những lúc mình sẽ cảm thấy rất là vui rất là thoải mái rất là háo hức rất là yêu đời còn có những lúc mình sẽ thấy rất là buồn rất là không biết gì tự nhiên buồn đó kiểu kiểu vậy tức là nó sẽ có những cái chu kỳ nhất định và bạn phải xem xem khi mà bạn cái khi mà bạn vui như vậy là trước đó nó có cái chuyện gì xảy ra hay là bạn đang ăn cái thực phẩm gì có những cái thực phẩm nó tác động làm cho bạn vui hay là khi mà bạn cảm thấy bình thường nó nó là những cái ngày nào như kiểu đó là những cái ngày thứ ba hay là những cái ngày thứ sáu là những ngày bạn cực kỳ vui tại vì không phải đi làm thứ bảy chủ nhật ở nhà sướng đó kiểu kiểu vậy tâm lý của mình nó có tính chu kỳ nên là mình phải theo dõi cái sự chuyển biến tâm lý của mình để mình xem cái khoảng thời gian nào cái chu kỳ nào nó diễn ra nó là vui vẻ quá hay nó nó là buồn quá hay nó là bình thường vì sao vì sao vì cái chu kỳ cái thì cái biến động của đám đông đó, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều lên giá cổ phiếu khi mà đám đông tiêu cực thì giá sẽ xuống rất thấp khi đám đông tích cực giá sẽ lên rất cao và mình phải tránh mình không để bị cuốn vào cái đám đó à. rồi số 5 yếu tố số 5 sự ổn định về tâm lý tỷ lệ thuận với năng lượng của mình tức là sao tức là mình không thể có một tâm lý tốt không có thể có một cái tinh thần minh mẫn nếu như cơ thể mình yếu đuối bạn hiểu ý mà nói đúng không tức là mình hay bệnh tật mình không có năng lượng thì làm sao mà tâm lý mình lý trí mình nó sáng suốt được tâm lý mình nó bình ổn được khi mà mình mua bán mà mình gọi là không ở trong trạng thái sẵn sàng mình bồn chồn mình nôn nao hay mình dễ lo lắng sợ hãi thì chắc chắn là khả năng mình lỗ rất cao à, và nhớ nhá ổn định chứ không phải là vui hay buồn ổn định có nghĩa là bình thường mình bình tĩnh mình tự tin tức đừng tự tin quá mình bình tĩnh mọi thứ đối với mình nó bình thường mình không có vui quá mình cũng không có buồn quá khi trong một vài trường hợp nhé nhiều khi mình vui vẻ quá mình hưng phấn quá mình còn có khả năng lỗ nhiều hơn là buồn vì lúc buồn mình cẩn thận mình có thể không giao dịch nhưng mà lúc mình hưng phấn quá mình có thể mua bán rất là hăng máu mình có thể tất tay luôn đáng lẽ là mình phải mua làm ba lần mỗi lần mình mua một phần ba tiền nhưng mà bây giờ mình thấy hôm nay đang vui đang máu ủ giá xanh quá trời mình lên mình quất tất tay luôn hay là sau sau nó ba ngày sau về đỏ lỗ mất 10 phần trăm nó có thể có những cái tình huống nó diễn ra như vậy à, sự ổn định nó là mình bình thường về tâm lý mình không vui quá mình không buồn quá mình cảm thấy bình thường thoải mái mình vui quá hay mình buồn quá nó là sao nó thể hiện gọi là cái năng lượng của mình nó không ổn định bạn tưởng tượng giống như cái lốp xe vậy nếu mà nó đầy không khí thì nó sẽ không bị biến dạng bởi niêm kem tác động nhưng mà nếu mà ít không khí thì nó sẽ dễ bị méo bị non rồi bị cạ vành tập lưng hết nên hãy nạp năng lượng tốt cho cơ thể của mình bằng cách là tập thể dục là yoga này hay thiền hay là thỉnh thoảng bạn có thể thư giãn nghe nhạc hay làm hay vẽ vẽ cũng là một cách thư giãn rất là tốt và hãy hỗ trợ những người khác tạo ra những cái gọi là khi mà bạn cho thì họ cái sự bình an trong tâm trí thì bạn cũng sẽ nhận được cái sự bình an trong tâm trí kiểu kiểu vậy bạn hiểu ý bạn nói đúng không đó những ờ, nhớ nhá những nhà đầu tư thành công quan trọng là phải giữ tinh thần thật là minh mẫn tinh thần sức khỏe thật là minh mẫn không vui quá không buồn quá và năng lượng họ lúc nào cũng đầy năng lượng và nhớ là bớt những cái lãng phí không cần thiết bớt làm những cái hoạt động hao phí không cần thiết thì bạn sẽ thành một nhà đầu tư thành công lâu dài trên thị trường ok bạn thấy video hữu ích hãy comment thay và giúp hà chia sẻ nó và muốn hà làm video về chủ đề thì hãy comment dưới xin chào và hẹn gặp lại